trên tay em cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn e r e. mẹ mua cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn hai trăm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm Y o y sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn e o e o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cơm heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày cho con heo đất y o y o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm y o y o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn y o y o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cơm heo chỉ cầm em bé trên tay âu oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo I'm mô cho con heo đất y o y o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm y o y o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn y o y o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay âu oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo I'm. cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cần em bé trên tay âu oh, ơ em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đây dành cho heo em lì xì heo đất mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất mẹ mua cho con heo đất y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm y o y o Làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn e r con heo đã trong tay em ngã cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn E o e o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cơm heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo